chỉ không sơ phết luôn giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem lại hết các kiểu tính năng của nó đây là ngoại thất của bếp đây thì những cái lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kính lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện